Xin chào, giới thiệu với các bạn đây là cây piano điện Yamaha CLB 560 được nhập từ Nhật về. Cái đàn này cho bạn một hệ thống mẫu âm thanh chất lượng gấp 16 lần mẫu tiêu chuẩn với âm thanh kép cho bạn âm thanh vô cùng sống động rõ nét. Những người chơi đàn có kinh nghiệm sẽ thỏa sức sáng tạo, phong phú, đa dạng với nút điều chỉnh độ cao của toàn bộ bàn phím. Ngoài ra cây đàn này có chức năng điều chỉnh để âm thanh phù hợp với thiết bị ghi âm. Đặc biệt, cây đàn có thể kết nối với máy tính để người dùng dễ dàng chỉnh sửa âm thanh theo ý thích Bảo đảm đến tiệm đàn hoàng piano bạn sẽ hài lòng khi mua cây đàn này, vừa tốt nhất vừa rẻ nhất Sài Gòn.